mày không sai một phút nào luôn á nha hai người có định vô nhà không ủa vụ gì đàn bà phụ nữ á chửi ai nhiệt liệt luôn là đẹp mà khen ai đứt nở luôn xấu quắc vợ tao được khen suốt vậy mày <laughs> bây giờ mình chơi một trò chơi đi tất cả mọi người để hết điện thoại lên bàn từ giờ cho đến lúc về ai mà có điện thoại gọi đến hay là tin nhắn thì cũng phải chia sẻ hết cho mọi người ở đây em chơi em chơi luôn nha trò chơi này có vẻ căng thẳng ha em thấy trò này vui mà ai có căng thẳng vậy phải của anh linh em nhớ quái vật rồng thiên của em là sao anh chỉ có mày mới giúp được tao chuyện này không mẹ chó gì sao không nói ơi vậy vậy hả chẳng phải tụi anh nói phụ nữ mà xúm lại nói xấu ai thì người đó phải đẹp lắm trời ơi vậy này á tôi mà nó láo cái đèn này tắt tôi tắt chào cả nhà đây là huyện Cromana à, chuẩn bị ờ, mình sẽ vào huyện nhé chỉ còn 6 km nữa là tới nhà bây giờ mình ờ, sẽ tiếp tục ờ, đi nhé được toàn là ruộng thôi bây giờ là hết ruộng thì sẽ à, tới rồi đường rất là đẹp đấy chương trình lên rồi nhé đây cả nhà hiện tại mình đang ờ, tới nhà rồi đó đây là quan cảnh của nhà mình này lan này à, rất nhiều loại lan mình không ờ, không biết tên nhưng mà mua mua rất là nhiều đó. đủ loại nó là sinh thái này hồ hồ này đó. đi lan này lan rừng không á cả nhà lan rừng này đó trang này là mọc rất là lâu rồi đây là phía sau dừa dừa nhà mình nhé dừa này trồng được 5 ờ, năm rồi mà chưa có trái này có bốn cây Rồi, ờ, chào cả nhà nha chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha mình ờ, hãy ờ, vào nhà để mà nghỉ ngơi chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha mọi người hãy xem và nếu yêu thích kênh thì hãy đăng ký và bấm like nhé chào cả nhà